Yeah. suốt cuộc đời mà sao không đưa đường đoạn đường em đi anh nói ở em khi gió đông về mà giờ đây một mình em đứng trong mưa mưa tháng một mưa xuống anh nhớ lần trong tay nụ cười Bắc Em